Thank you.

đánh bồi nó quậy hai đầu luộc luộc ờ, luộc năm vịt luộc năm vịt chơi cùng phải đâu Chính nó mà nó nhà nó có